tuyết đâu cũng là tuyết rồi một trải nghiệm rất là thú vị có lẽ chúng ta sẽ phải luyện tay lái trước khi à, lái trên băng ngày mai với Volvo V60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 hức từ các bạn <laughs> hai lá cờ hai lá cờ à, bây giờ mình nghĩ chắc mới khoảng à, hai rưỡi ba giờ chiều thôi nhưng mà à, trời đã rất mù rồi có lẽ là trời sẽ sập tối rất nhanh chút nữa thì sẽ không nói được nhiều để dành các bạn xem cảnh nhé bởi vì là cái điều kiện là ờ, thực sự nó quá là khó khăn à, anh có cảm thấy run thế nào không anh ơi không sướng lắm phấn khích lắm ừ, phấn ờ, khích nhá máu lên ờ, nhớ đừng sập xuống à, đi <laughs> chúc anh đừng có ướt quần <laughs> đi một hàng Go go go go Hết ga đi anh ơi à, <laughs> Bây giờ mình sẽ phải uh, Phải phải đóng cái kính lại rồi Nếu không thì chút nữa mặt đóng băng luôn Tạm biệt các bạn luôn Tạm biệt anh em Lên đường đi Đấy, đấy, đường đấy, đường đấy, có vẻ đường đấy Mister ờ. ơi Tổ lái hết, ấy, xe kia nhanh lên <laughs>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 gì cả bông bánh bông chỉ là tiết mà thôi chứ chẳng ngủ gắt rồi cố lên anh ta ơi thực sự là dưới góc máy của GoPro thì ờ, ờ, vạn vật trở nên rất nhỏ bé trong chắn như thế này Thấy phết không ạ? Thấy không? Thấy phết đấy bây giờ thì còn không nhận ra mình là ai nữa chẳng ai nhận ra là ai cả nhưng chú gấu bông uh, ờ, đang làm giữa sa mạc tuyết uh, ờ, đây là bây giờ là chúng tôi đang đi trên biển nhá biển biển đã đóng băng hết rồi mùa hè thì mới mùa đông thì bộ trên này ai có nhã hứng cởi trần của bộ không nhỉ nhưng mà lạnh quá Ôi, chưa lụng như thế này rồi mà lạnh quá